Hai mọi người ơi, hiện tại là mình đang ờ, đổ bánh xèo Đây là bé Giang <laughs> Em muốn lên TV Ờ, bé Giang đang được lên TV <laughs> Còn đây là bé Nghi, Nghi chạy đâu mất tiêu rồi hả? Còn uh, ờ, Di Thủy cho miếng đi Lần đầu tiên bé Giang được lên TV Hiện tại là đang ờ, đổ bánh xèo mọi người Ở đây là chân uh, bạn của chồng, uh, bạn của bạn gái của bạn chồng à, <laughs> đang đổ bánh xèo nay là mình chơi hai bếp ở dưới luôn ở trên là mình sẽ đổ bánh đổ bánh khọt <laughs> bánh xèo bánh khọt đây là bánh khọt miền tây à, bé giang có thể giúp chị tiên giới thiệu bánh khọt ờ, mình được làm như thế nào và mình đã làm tới đâu rồi làm xong chưa nè em nghĩ là còn nhiều tại vì kiểu làm cái thọ nó lâu tại vì cái ngày đó lần đầu tiên mới TV tự tin lên tự tin lên tự tin làm lên tất cả nha hiện tại là bánh khọt cũng đang ờ, trong ờ, quá trình hoàn thành đó mọi người đang trong quá trình ờ, làm cho nó xong đi chứ cũng bảy tám giờ tối rồi sau khi mà đi xuống sân dưới xong về nhưng mà nó đầu đổ bánh xe có đủ bánh khọt có nhiều bánh khọt không Vâng. không? Thảo Phục nó cũng đủ cũng có nhiều đông rồi tiktok rồi mà sợ ngán á sao vậy trễ đi chắc anh bớt cho cho chị thủy mới cả được đây là đang đang ở cái canh trước hả đang đang là phụ trách pha bột mọi người có nhớ đang đang là ai không đang đang về thiên tiên Thank để cho ngọc như coi ngọc như cũng fan ờ. ngọc như cũng theo dõi kênh nè ngọc như ơi ngọc như có coi video này thì ngọc như đừng có thèm bánh khọt và bánh xèo nha <laughs> ngọc như và minh thư ngọc như à, Ngọc Như và Minh Thư uh, ờ, Giang mà đi có gửi lời bác năm tới Ngọc Như và Minh Thư Đây là cái bánh xèo của mình đang đổ Chắc được rồi Giang ơi, ờ, Nghi ơi, Nghi cầm camera cho chị tiên với Cầm sao chị? Coi, coi, cầm Này, mặt mẻ sao vậy? Chảy đâu? Mặt mã sao hay nói nè Chảy những cái giòn giòn đi chảy chảy cái giòn rồi Đừng thanh chè Cái này nó quen chẹo Cầm đi Giòn vừa mặt nám không? Đây. Nè, lông nó mật má. Bé hiền ơi. Dạ. Dạ, nó mật má. Không. Đây là cái bánh xèo à, bị bể. Do lỗi kỹ thuật là chạo à, quá dính. Cái này coi như là nhẹ ơi hấp dẫn luôn đĩa này là không hơi bè nha mọi người mọi người nhìn thấy có hấp dẫn không kẹp có tay nào tiên vlog và bài chân vlog <laughs> chảo như vậy mọi người để cho nó lẹ xíu ơi cái này là bánh xèo là mình sẽ cho tôm thịt trộn chung với nhau luôn và giá và cái đây mình có bỏ thêm ờ, đậu xanh đó mọi người để cho nó béo hơn nó thơm hơn ai à, thích thì cho cũng không cho không sao cho nó thích buộc cho <laughs> này cái đang chỉ ở cái cái cái kinh lúc này đó là nó phỏng lên hả bữa em cũng quay ngoài video làm youtube ấy nhưng mà em quay được có 3 phút mà em edit nguyên một ngày nên là em em cảm thấy nó nó cực quá bài có có cái chị ít mà có mấy cái nhạc me me rồi vẫn sẽ đi hình á nên là nó cực á dạ cái bé nó còn ác gì thách hết à dạ đúng chị hồi nhiêu chị nhiêu một đêm luôn tiền gì nữa biết gì đắt Hello mọi người nha, hôm nay mình sẽ livestream bán ly trà sữa uống dở. Đưa đây, đưa đây Thôi ơi, đi ra đi ra Bán ly trà sữa uống dở. Mình à, mình bán chỉ nhất có như là 100 k một ly trà sữa uống vợ đây mình đi trà sữa uống vợ không có đá nha bây giờ xuống vợ bán chỉ duy nhất 100 k ai mua thì liên hệ mình á đưa xuống nhưng mà điện thoại thôi thôi đừng đổi thẻ chỉ nhất 100 k một ly trà sữa vợ rất là ngon luôn mà cũng sắp hết rồi thôi mình dạng xuống còn chín chục thôi đấy sắp hết rồi mà ngon cũng cũng được cũng ngon lắm ai mua liên hệ mình hơi hơi hơi hơi hơi bị ngon hơi dở xỉu hơn hơi dở xíu hơn nước cũng ngon Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chỉ mọi người cách đeo dép cho mọi người Đây, dép như vậy đúng không? <laughs> xong rồi à, Xong rồi à, mình chỉ cần à, xỏ cái chân mà thôi Ha ha, đây, đeo dép vậy thôi Đấy, mang dép rồi Ví dụ như là cái dép nó, nó, nó Nó bị lật về đi Là đầu tiên Làm nó ra vậy <laughs> dạ không con quay là, là, là, là mình phải Sao ta? Mình phải không không không được nữa không được dùng tay nha mình phải lấy cái chân đấy mình dơ 90 độ vầy xong lật nó qua đấy xong rồi mang dép đấy giờ các bạn đã biết cách mang dép chưa thực ra nữa nữa nữa thực ra là chim cũng có khiếu về ẩm thực lắm chứ hồi xưa có chị Jimmy rồi mà cách đây uh, cách đây hai năm có hộp và về đi chơi với mẹ hồi ông tháng tư á Jimmy cũng còn nhớ à, hết rồi ừ hết rồi thôi để mẹ làm em xong rồi đi muốn học muốn học làm muốn làm mà đầu bếp đồ sang bán bánh để rau giờ đồ bán bánh xèo 35 ngàn một, cái một bánh nha 35 ngàn là rẻ vậy Jimmy nấu ngon mà Thật ra là tao làm hết Rồi, em xong rồi hả? Xong rồi Xong vậy là mình đã xong quá trình đổ bánh xèo bây giờ con ăn thôi ăn xong rồi đi ờ, chơi tô ăn xong rồi mình làm vài bán lô tô chắc chơi chày thủy nha chị bảo là chị chọn con cho ngủ đó nha có hả trời ơi dễ thương nha mọi người ơi bây giờ mình đã đổ bánh xèo xong rồi chỉ còn một mẹ bánh khọt nữa thôi bây giờ cả mình sẽ cả nhà mình sẽ chuẩn bị đi ra ăn bánh xèo và bánh khọt nha còn một mẹ bánh khọt cuối cùng mẹ mình đang ờ, đổ cho nó xong luôn này cái này you vâng. can have with uh, the the the, the uh, uh, coconut milk. ơi đi sai Peter đang ngủ ngủ mất tiêu rồi Peter đang ngủ rồi cái này ngon này cái này cho dầu vào dầu nó chín ừ. đều đều mà nhìn nó sáng sủa cái bánh trời ơi cái kia đó nó thảm họa luôn rồi mọi người ơi mọi người làm bánh khọt nhớ cho dầu nha đúng rồi con thấy ngoài tiệm người ta làm cho nhiều dầu, lắm ừ. chán dầu rồi nó ướt mình ăn nó ướt dầu ừ, ừ, kiểu nó đẫm dầu luôn á mọi người thấy bánh khọt mà có dầu dạ. <laughs> và bánh khọt không dầu là nó bánh nó không có chín được mọi người còn đây là bánh khọt có dầu là vàng đứng luôn cậy tội nghiệp luôn đó đi cầm đây rồi can you uh, hold this this one and uh, I just make a thumbnail <laughs> thumbnail picture yeah, you can bring this outside and say Simon you, you make it <laughs> Simon, Jimmy, make it. <laughs> coincidental restoration. Có cơm à? Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ ăn à, bánh xèo và bánh khọt nha. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ ăn bánh xèo nha Mời mọi người ăn Mời mọi người ăn bánh xèo <laughs> Mời mọi người ăn bánh xèo cùng với mình nha Daddy Mời mọi người ăn bánh xèo cùng với mọi người Mời mọi người ăn bánh xèo một ngày ăn bánh xèo Bạn à. nghe em rồi mà Nhưng đúng rồi <laughs> bye bye mọi người nha bây giờ mình à, cả nhà mình sẽ ăn bánh xèo xong lát đó cả nhà mình sẽ đi uh, chơi lô tô á thì có gì mình sẽ quay video cho mọi người coi nha mọi người ơi bây giờ là cả nhà mình sẽ chơi lô tô nha sau khi ăn bánh xèo xong 18 đó số 18 số 4 hả? Dạ, 18 Từ từ, từ từ để anh Jimmy trò Đúng rồi, 18 18 đây Ok ok Chơi bao giờ chưa? Số 4 Số 4 mà ok ok ok Bao nhiêu? 39 62 62 71 từ từ từ từ 62 62 à? từ từ từ đọc từ từ 62 nghe rõ số không? nghe rõ nhưng mà ừ. đọc đọc nhanh không được tiếng <laughs> anh cũng vậy mà đúng không mười bốn sáu mươi hai ờ cảm ơn dạ, dạ. sáu mươi mươi hai anh Hả? 62 Thành nhau Ôi ơi Tông 1 Tùy nơi, tùy nơi 71 4 18 Tùy nơi, yeah dạ. 76. <laughs> but do you know how to find uh, the number? I uh, no, that's why I'm just looking very fast for the number. No, no, no, just seven. So just look seven ah, and seven okay, and eighty and just 81, 85. Yeah, yeah, yeah. Yeah, that's, that's, that's yeah, I'm doing so yeah. fast. I'm like, how do I find the number so <laughs> yeah. fast? Yeah. Yeah, that makes sense. Yeah, that's right. số 8 ai ờ ờ ờ cho nó ngủ đi 16 sau đó là số 8 số 8 à 83 à 83 là 83 73 72 73 33 What? 14 Mình có luôn á Tức hả con? Tức quá ha à, Có rồi, có rồi, có rồi 80 Hết tức rồi Hết tức rồi Số 9 Số 9 53 ai đợi chưa? Chưa Chưa ai đợi 25 But you know how to win? No. Um, uh, listen for the number and put yeah. the stands on. And then no, yeah, yeah, no, and then you wait. You wait for the, the last number, and when you phone the uh, the round. What do I say? Gun. Gun. Sao bằng thế There, there has to be a thing. 19. <laughs> Yeah, of course. Bingo. Bingo. So, so, so uh, when, when you only have uh, one one number left, you have to yell. to uh, tell to, to yell to to let people know that you only have one number and you wait for Đợi, đợi, đợi, đợi. Đợi. Đợi rồi. Đợi. rồi. Ờ, đợi rồi nè. Đợi năm hai nha. Ờ, quên hai. Rồi đợi năm hai nha. Ờ. ba mươi bảy bốn mươi Số 5 Ủa, à, với à rồi Số tưởng, 6 Tưởng Đợi 22 15 Điên thế 68 68 Chị ơi yeah, 23 87 Hồi nãy sẽ đọc 78 Hà Nội 78 Có 78 hả? 78 Có 78 Có 6 cho vô chơi nha Peter ơi là Peter